Thank you. này không thấy bóng nào bồ đề chẳng muốn nở hoa sông kinh còn lưu bàn chưa vì ngàn cù lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ô không thể giải bày mọi người ra đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu mộng này toàn theo bóng phật trả lại người áo ta ra về không nghe tiếng nàng Hồng trần đã mấy đô hoa Mắt con vương màu máu Hồng nhan chẳng trông thấy đâu Lại một tay ta gõ mõ Phá nát cung thương biến hoa Vài đồ xuân thu vừa qua Có lẽ không còn thấy nàng Hỏi thật trong kiếp này Ngày ngày gõ mõ tung kinh Vì sao đồ ta không đồ nàng để không thấy bóng nàng Hồng sân đã mấy đô hoa Mắt con vương màu máu Hồng nhan chẳng trông thấy đâu Lại một tay ta gõ mõ Phá nát cũng thương biến hoa Vài đồ xuân thu vừa qua Có lẽ không còn thấy nàng Hỏi thật trong kiếp này Ngày ngày gõ mõ tung kinh Vì sao đồ ta không đồ nàng